vậy khi nào thì chúng ta đọc sách thì nó sẽ phù hợp chúng ta đọc sách vào buổi sáng là lúc tốt nhất bởi vì cái tâm trí lúc này của chúng ta nó đang là trống rỗng và chúng ta có khả năng xử lý thông tin rất tốt đặc biệt là 3 giờ sau lúc mà chúng ta ngủ dậy ví dụ như vậy vào lúc 5 giờ thì từ 5 giờ cho đến 8 giờ là khung thời gian đẹp để chúng ta đọc sách hoặc là ban đêm chúng ta có thể đọc sách từ 8 giờ tối cho đến 10 giờ tối lúc này chúng ta đọc để thư giãn dễ vào giấc ngủ và khi đọc xong rồi tiềm thức nó lại hấp thụ những kiến thức đó và nếu khi nào các anh chị rảnh thì cứ lấy sách ra mở đọc lúc mình đang chờ đợi đang xếp hàng ở trong siêu thị nè đi đâu đó hoặc là ngồi máy bay hoặc là chúng ta di chuyển á, thì chúng ta đọc sách chúng ta tiết kiệm thời gian và ngày nay nó có những cái gọi là sách nói đó, các anh chị và sách nói nó có những cái chế độ đọc gọi là nghe sách là tốc độ cao đó. có thể nhân 1.5 hoặc là tốc độ lên x2 thì giúp cho chúng ta đọc chúng ta có thể nghe một cuốn sách nó chỉ còn trong vòng khoảng 2-3 tiếng là xong vậy chúng ta đọc sách ở đâu tất nhiên là chúng ta phải đọc sách ở những cái nơi yên tĩnh và có đầy đủ ánh sáng và khi đọc các anh chị chúng ta phải thẳng lưng lên nha ngồi thẳng lưng lên chúng ta đọc và tuyệt đối là tránh đọc trên giường nha anh chị tại sao chúng ta phải đọc mà né xa cái giường ạ à? tại sao đọc sách phải né xa cái giường tránh cái giường ra hả à, bạn hòa sao buồn ngủ ngủ luôn dễ buồn ngủ đúng rồi đúng rồi hòa rồi trên cái giường của chúng ta nó có cái neo ngủ các anh chị à cứ ngạ lưng đặt cái mông lên trên đó là nó dính ngay cái neo ngủ cảm xúc của chúng ta và khiến cho chúng ta buồn ngủ tránh cái giường ra đọc lên là muốn đọc là phải đọc lên bàn lên ghế đọc đàng hoàng chúng ta phải tránh những cái phân tâm sao nhán như là điện thoại nè các anh chị tránh ra những cái điều đó để chúng ta sao tập trung và tâm của chúng ta nên tịnh trước khi đọc nếu được thì hãy thiền định này kia ha các anh chị ha những cái phần này là những cái tiếp nhỏ thôi để giúp chúng ta đọc sách hiệu quả ha rồi sau đó chúng ta sẽ vô cái phương pháp đọc sách siêu tốc sau nha các anh chị ha rồi bây giờ vô phương pháp rồi các anh chị à. không cần phải chờ đợi lâu nữa làm thế nào để có thể đọc sách hiệu quả đi các anh chị chúng ta phải đọc chọn ra một chủ đề thôi nha anh chị chúng ta chọn ra một chủ đề để mà chúng ta đọc ví dụ như là kinh doanh bán hàng marketing chọn đúng một cái chủ đề rồi sau đó chúng ta đi kiếm 5 đến 10 cuốn sách liên quan về cái chủ đề đó để chúng ta đọc cho thật thấm hiểu thật sâu cái chủ đề đó rồi khi nào ok rồi chúng ta mới chuyển qua chủ đề khác còn nhiều người như là sách nấu ăn sách yoga sách thể dục thể thao rồi nuôi dạy con rồi sách phát triển bản thân kinh doanh cái cuốn sách gì hay cũng đọc đọc như vậy nó sẽ loạn và chúng ta không có độ sâu được các chị ạ à. vì mỗi ông tác giả ông có một cái quan điểm khác nhau rồi chúng ta phải có tập cho mình cái thói quen là đọc ngay không viện cớ mua một cuốn sách rất hay rất là thích phải đọc thì về nhà bắt đầu bóc tem ra và đọc nha anh chị đọc liền ngay cả khi chúng ta đang hưng phấn sung sướng nhiệt huyết nhất thích đọc sách nhất mà chúng ta không đọc thì để đến ngày mai lúc có cảm xúc nó đi xuống rồi mắc gì chúng ta lại đọc được đó là lý do các rất nhiều anh chị mua cả 50 cuốn sách về chục cuốn sách trăm cuốn sách về nhà rồi treo lên cái giá sách để cho nó đẹp vậy rồi chả bao giờ đọc tới một năm không biết là đừng tới nó chưa và mỗi lần lâu lâu lấy khăn ra lau cho nó sạch đẹp và lại đưa lên kề rồi không đọc do đó ngay khi mà nhiệt huyết nhất nhiệt tình nhất sung sung sức nhất muốn đọc nhất thì phải đọc ngay đừng trì hoãn rồi đầu tiên là chúng ta hãy luyện đọc từ 30 phút liên tục rồi sau đó đọc lên một tiếng hai tiếng đồng hồ nha anh chị nó cần một cái quá trình để luyện cho chúng ta cái tính kiên nhẫn thứ tư là ráng là đọc cho hết cuốn sách đó nha đừng bỏ dở nhiều anh chị đọc có hai ba chục trang rồi bắt đầu thấy chán rồi bắt đầu là sao mất đi cảm xúc rồi bỏ không đọc rồi chạy qua cuốn khác đọc rất nhiều sách nhưng mà mỗi sách thì đọc có 10 20 trang thôi nó không tạo ra cái giá trị và tốn rất nhiều thời gian của chúng ta một khi đã xác định một cuốn sách rồi phải kiên trì đọc cho xong cuốn sách đó thì thôi rồi mới nhảy sang cuốn sách khác nha các anh chị rồi cái gì cái cái thói quen đọc sách hàng ngày đây là một trong vâng. thói quen rất là tốt rồi trong, trong quá trình đọc chúng ta phải đặt câu hỏi nha anh chị vì trong quá trình là đọc là chúng ta đái cát tìm vàng chúng ta đi tìm thông tin what cái khái niệm này là gì thông tin này là gì why tại sao mình cần phải nó ý nghĩa của nó là gì và how mình vận dụng vào trong cuộc sống của mình nó là gì thì đó là cách đọc sách hiệu quả nhất tốt nhất và khi đọc thì chúng ta phải ghi chép bởi vì những thông tin mà chúng ta đọc xong mà chúng ta không ghi chép không lưu giữ lại thì sang ngày hôm sau là 80 phần trăm là chúng ta sẽ quên sạch hết các anh chị ạ à. rất là tiếc và chúng ta phải ôn từ cái những ghi chép đó cứ sau sau ngày hôm sau là chúng ta phải ôn lại rồi đến cuối tuần chủ nhật chúng ta lại xem lại những cái mà chúng ta đã ghi chú để chúng ta ôn lại rồi cuối tháng cuối năm chúng ta đều phải mang những cái mà chúng ta đã ghi chép ra để chúng ta đọc thì lúc này tự nhiên chúng ta sẽ có thể nhớ lại toàn bộ những kiến thức mà chúng ta đã đọc trong một năm qua và khi đó các anh chị ạ anh chị sẽ trở thành một người rất là trí tuệ là một người rất là thông thái và khi nói bất kỳ một cái lĩnh vực gì thông tin gì các anh chị đều có khả năng diễn giải rất tốt và có sự hiểu biết ở trong đó